đấng đại giác ngộ rừng vô ưu hoa khuê sắc thắm đứng đại giác ngộ đàn sinh cõi ta bà 让它。 bầy bước